thì trong buổi tối ngày hôm trước thì mình có chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày. Thì cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta thì à, vẫn chưa ra, lui từ ngày thứ hai thì ngày hôm nay là thứ sáu rồi. Thì chúng ta vẫn chưa ăn được phải không ạ? Hôm nay thì là ngày 22 tháng 7 thì chúng ta còn 3 hôm nữa thôi. Thì em cố gắng nuôi cái chạm hai này cho mình. Về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cái cặp 0770 thì chúng ta đã chiến thắng được con 07 này anh em nhé. Chiến thắng được con 07 này Ờ, ngày thứ hai phải không ạ đó thì uh, trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè lui của chúng ta chỉ trong vòng 3 ngày thôi và kết hợp với lại lô khung 3 ngày anh em nhé thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếc một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì mình cũng cảm ơn 207 người đã like video cho mình và 2.400 người đã xem thì mình cũng chúc tất cả mọi người trên kênh và trên Zalo của chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn thành công trong cuộc sống anh em nhé thì à, về cái đường cầu đề thì nói riêng cầu đề này chạm 2 này thì ngày hôm nay thì là ngày 22 rồi phải không ạ 22 23 24 25 thì chúng ta nuôi ngày hôm nay và ba hôm nữa thì anh em nào mà đang nuôi thì cố gắng nuôi cho mình anh em nhé thì à, anh em để ý vào đây luôn cho mình thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề của chúng ta ngày thứ năm 8 số của chúng ta chỉ khung trong vòng 3 hôm thôi chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất đường cầu này thứ năm ngày 23 tháng 6 này chúng ta lấy ở cái giải nhì này kết hợp với lại giải 7 cho mình con 4 con 2 này chúng ta đều lấy bóng của nó anh em nhé 42 lấy, lấy bóng chạm cứng của chúng ta lấy cái giải nhì này bốn bóng 9 này hai bóng 7 thì anh em kết hợp con không này vào bốn con này cho mình thì chúng ta có đề của chúng ta thì có chạm không ghép lần lượt thì chúng ta có 020 này 040 070 và 090 chúng ta chỉ có 8 số thôi anh em nhé nuôi 3 ngày thứ năm ngày 23 tháng 6 này thì mình sẽ đi test cho anh em nuôi 3 ngày từ thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho mình anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta đề về 70 phải không ạ Chủ nhật đề về 70 thì chúng ta đã ăn được cái chạm không chạm không và ăn được con đề 70 này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm ngày 30 tháng 6 này của chúng ta thì có đề chạm 7 Ở đây thì chúng ta có 9 bóng 4 và một bóng 6 này. Chúng ta có chạm 7. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 717 này. 797 767 và 747 Lui thứ 6 thứ 7 Chủ nhật Thứ 6 ngày mùng 1 tháng 7 thì chúng ta đề về 97 thì chúng ta đã ăn được chạm 7 và ăn thẳng con đề 97 này ngày đầu tiên phải không ạ? Khi ăn xong lại đợi thứ 5 hàng tuần cho mình. Chủ nhật thứ hai này, thứ ba thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022 này thì chúng ta có đề lui 3 ngày là chạm 9 ở đây chúng ta có 7 bóng 2 và 5 bóng 0 chạm 9 ghép lần lượt thì chúng ta có 909 này 929 này 959 và 979 8 số để chúng ta chơi cho ngày mùng 8 tháng 7 Ngày đầu tiên chúng ta không ăn Sang ngày thứ hai thứ bảy này Đề về 95 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này Và ăn thẳng con đề 95 Trong cái dàn 8 số Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến Thứ năm hàng tuần cho mình chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư thứ năm ngày 14 tháng 7 này của chúng ta thì có đề chạm 6 ở đây thì chúng ta có 7 bóng 2 này 9 bóng 4 thì chúng ta có chạm 6 này ghép lần lượt thì chúng ta có 626 646 676 và 696 để chúng ta chơi cho ngày 15 tháng 7 để chơi 3 ngày 15 16 17 thứ 5 thứ 6 thứ 7 này thứ 6 chúng ta không ăn này thứ 7 đề về 64 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 64 thì theo cái đường cầu của mình test như thế này anh em nhé đa phần là nó ăn ngày à, khung trong vòng 3 ngày nên là anh em à, có thể vào đều tay cho mình là được có đúng cái tuần đầu tiên là cái tháng đầu tiên thì mình test cho anh em thì nó ăn ngày thứ ba thôi thứ tư này thứ năm ngày 21 tháng 7 này anh em này thì chúng ta khung trong vòng 3 hôm cho mình là cái chạm 8 này anh em nhé chạm 8 ở đây thì chúng ta có 6 bóng 1 và 5 bóng 0 ghép lần lượt của chúng ta thì có chạm 8 cứng này ghép lần lượt của chúng ta đều có 808 818 858 và 868 cái đường cầu này của chúng ta thì đang chạy khá là đều nó phải ăn khoảng tầm 2-3 tháng rồi nên là anh em tham khảo cho mình để nuôi 3 ngày từ thứ sáu đến chủ nhật anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi nuôi từ ngày 22 này từ ngày 22 22 23 24 đến 24 tháng 7 cho mình anh em nào mà đánh cái chạm cứng này của chúng ta đủ là 19 số anh em nhé không thì anh em nào không trùng cầu chúng ta chỉ vào 8 cái số này cho mình thôi bởi vì cái đường cầu của mình test thì nó chỉ có 3 ngày thôi cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được anh em nhé về cái đường cầu lô khung của mình thì mình sẽ bắt cho em là cái cặp lô khung cặp lô khung của chúng ta thì là cặp 2442 anh em nhé hai bốn hai của chúng ta cũng nuôi từ ngày hai hai này đến hai mươi bốn tháng 7 cặp lô khung của mình thì không không uh, mình không chia sẻ nhưng mà về cái đường cầu lô khung thì có khuyên anh em là cũng thể có thể tự tin để chúng ta vào anh em nhé còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu với lại uh, kênh của mình thì liên hệ với lại Zalo Zalo của kênh thì 0566517236 anh em nhé anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn và giao lưu với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh của mình thì cái đường cầu ờ, đề mình chia sẻ cho anh em là khung trong vòng 3 hôm này chơi từ ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì anh em cân đối vào tiền làm sao hợp lý cho mình là được anh em nhé về cái cặp lô khung này cũng vậy bởi vì cái đường cầu lô khung thì mình chia sẻ cho anh em thì bốn năm cái video thì chưa có một cái cặp nào gãy nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho mình đỡ thua đỡ thua thiệt anh em nhé thì nói chung là những con số chia sẻ cho anh em thì đều là miễn phí thôi không có gì là chắc chắn 100% cả nên là anh em uh, cân đối vào tiền nó đỡ mất nhiều kiếm cốc trà đá thôi đừng có ham hố quá bởi vì những con số thì gần đây nó quay khá là ảo thì mình cũng bắt cho em cái lô khung thì nó sẽ chắc chắn hơn anh em nhé anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình cố gắng chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để giúp đỡ được nhiều mọi người hơn anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc mọi người chúng ta chiến thắng và thành công hẹn gặp anh em ngày gần nhất anh em nhé